rồi dậy sóng người người ngày đêm trong lòng cùng bàn tay trong sức giúp non non đưa vào trường sơn chắn gió vượt ngàn hiểm nguy gian khó hoàng trường xa bao to vẫn hiên ngang cửa vào trường sơn chân gió vượt ngang hiểm nguy gian khó bằng trường sa gió vượt ngàn hiểm nguy gian khó hoàng trường xa